ai mà bị bệnh tiểu đường hoặc người thân người nhà của mình bị tiểu đường á, thì hãy lưu ngay cái bài thuốc này về và áp dụng cho em Tuyền nha thì bệnh tiểu đường nó chỉ nguy hiểm khi mà chúng ta không kiểm soát được cái đường huyết của mình và bài thuốc hôm nay sẽ đặc biệt hỗ trợ giúp bà con ổn định cái đường huyết rất là hiệu quả thì nguyên liệu gồm có là vỏ của cái quả cao quả cao lớn như thế này thì mình chẻ ra làm hai mình lấy khoảng 9 miếng 9 miếng nha bà con và mình chọn là chín trái cốc non non nhỏ xíu về đây đó và chính cái lá dứa thì mình sắc nhỏ những cái thành phần này lại với nhau đó mình sắc nhỏ như thế này vậy là được thì bà con sẽ cho vào một cái nồi mình đổ khoảng chừng một lít rưỡi nước và mình nhớ là nhỏ lửa thật là nhỏ lửa để cho nước nó ra được trong mình uống thì nó dễ uống và nó ngon hơn rất là dễ uống không khó uống đâu à, thì bà con cứ nấu khoảng chừng còn sắc xuống khoảng 7 đến 800 à, ml à, và hàng ngày bà con dùng là 2 hoặc 3 ly sau bữa ăn. Vậy là đường huyết của bà con đã được ổn định. Chúc bà con khỏe.